Thank you. Mời mời khi người không công sử dụng đây và dẫn đến những cái cô các bạn các bạn đã phải đi ăn ăn đông và đi đầu vui vui ăn cũng như mời các định tầng bốn tám tầng hai tầng một tám quân giá định hai quyết thắng giá định ba hồng con giá định bốn nhà giá định năm hồng dương và còn là thanh linh 对吧？ mời bố viên tiếp tục đồng chí rất đỏ trong tấm hạ của tâm ông bản hồ đạo xin lỗi ông bản hồ đạo rất đỏ ông bản hồ đạo rất đỏ để chiến đấu trong hạ ba ông tên của ông tên của ông Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ Giá trị 1 86 Giá trị 2 86 Giá trị 3 năm, Giá trị 4 85 Giá trị 5 85 Mời giảng viên Lê Chí Linh cái bài nói là những cái thấy niềm tin với những nhau